thuộc Thanh Long giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, bích thượng thổ, ngày canh tí, tức can sinh chi, nghĩa là kim sinh cho thủy, và ngày hôm nay là ngày cát. về nạp âm, bích thượng thổ, kỵ tuổi, giáp ngọ, bính ngọ, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi, bính ngọ, nhâm tuất, thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày tý, lộc hợp với xỉu, tam hợp với thìn và thân, thành thủy cục, xông với ngọ, hình mão, hải mùi, phá dậu và tuyệt tý. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi nhâm ngọ, bính ngọ, giáp thân, giáp dần, tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ dậu, đinh dậu, tân mùi và tân sửu về các sao tốt xấu trong ngày. Trong ngày có các sao tốt như sao thiên quan, tốt ngoại việc, sao nguyệt không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao tuế hợp, tốt ngoại việc, sao mậu thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao đại hồng sa, tốt ngoại việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên cương hay còn gọi là sao diệt môn, xấu ngoại việc, sao địa phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao địa tạng, xấu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành, sao băng tiêu ngoại hãm, sáu ngoại việt và ngày hôm nay là ngày sát chủ, sáu ngoại việt, sao nguyệt hình, sáu ngoại việt, sao tội chỉ, sáu đối với tế tự, tố tụng, sao lộ ban sát, kỵ về khởi công, động thổ. Và đặc biệt ngày 12 tháng 4 năm 2023 tức là ngày 22 tháng 2 nhuận năm Quý Mão. Ngày này là ngày sát chủ theo quan niệm gian gian, ngày này thuộc Bách Kỵ trong sự đều kỵ đặc biệt là bất kể đối với tuổi nào. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Tây Nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 12 tháng 4 năm 2023 cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ tư ngày 12 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tý Bước sang ngày thứ tư này, người tuổi Tý được chính tài che chở nên đón khá nhiều may mắn ở phương diện tài chính. Dù là làm công ăn lương hay làm kinh doanh, buôn bán đều có lời lãi thu về túi, giúp con giáp này giải quyết khá nhiều khó khăn, vướng mắc về tiền bạc trước đó. Trong công việc, nếu người tuổi Tý muốn tạo được sự đồng thuận giữa mọi người thì điều đầu tiên cần làm đó là tăng cường tính hiệu quả trong giao tiếp. Việc trao đổi rõ ràng giúp mọi người hiểu đúng và đủ ý nhau, thì tự khắc những việc khác cũng suôn sẻ hơn. Về chuyện tình cảm trong ngày của tuổi Tý không có điều gì phải lo lắng. Con giáp này vẫn đang duy trì các mối quan hệ gia đình, vợ chồng, bạn bè, người yêu của mình khá tốt, ít khi để xảy ra tai tiếng hay cãi vã. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, đón nhiều may mắn ở phương diện tài chính. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, có lời lãi về túi, giải quyết được khó khăn về tiền bạc. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa,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 các bản hợp đồng được ký kết thuận lợi và nhanh chóng nhờ uy tín được xây dựng từ trước đó. Đôi bên đều tràn ngập niềm tin vào cuộc làm ăn này sẽ đem lại hiệu quả. Về tình cảm, do ngũ hành xung khắc, thật khó để có thể tha thứ cho người ấy nếu họ liên tục phạm lỗi hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, trái tim có những lựa chọn mà không thể dùng lý trí để lý giải được. Một khi bạn đã lựa chọn như vậy thì hãy cố gắng hết sức vì nó. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim,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 khiến bạn đánh mất sự tỉnh táo của thường ngày. Nếu không đủ sáng suốt, bạn có thể đưa ra những quyết định sai lầm, gây tổn hại cho doanh nghiệp và liên đới tiền đồ của bản thân. Do đó, hãy tính toán thận trọng trước khi quyết định bất cứ vấn đề gì trong ngày này, đặc biệt là liên quan tới tài chính. Thủy sinh mộc giúp cho tình cảm lứa đôi hàn gắn khúc mắc khá nhanh, tình cảm qua rông bão lại ngọt ngào như thở ban đầu. Người độc thân nên tích cực tham gia vào những hoạt động xã hội để có thể gặp được những người phù hợp và có thêm cảm hứng sống cho mình câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, đề phòng với nguy cơ đụng độ tiểu nhân. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, vận khí giảm sút, tiểu nhân hoành hành. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, dễ đánh mất sự tỉnh táo của thường ngày. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc, tránh đưa ra quyết định sai lầm do thiếu sáng suốt. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim, đôi lứa hàn gắn khúc mắc khá nhanh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 Bạn được cấp trên tạo điều kiện tối đa để phát huy năng lực, lại có thêm đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ, nên tiến độ công việc được hoàn thành nhanh hơn. Đây cũng là thời điểm thích hợp để tuổi mão suy nghĩ và lên kế hoạch về việc đầu tư dài hạn vào các dự án tiềm năng, có thể bạn sẽ thu về những khoản kha khá đấy. Đôi khi cần một chút máu liều sẽ giúp bạn thu về nhiều lợi nhuận hơn là ở mãi trong vùng an toàn. Ngũ hành tương sinh cho thấy, bạn không cần lo lắng gì hết vì hiện tại mối quan hệ của bạn và người ấy đang rất bền chặt và có tiềm năng phát triển tốt. Nếu còn độc thân, tin vui là tình yêu sắp sửa tìm đến gõ cửa bạn và nếu đã sẵn sàng thì hãy cởi mở đón nhận nó. Câu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, công danh, sự nghiệp trong ngày khá thuận lợi. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa, được tạo điều kiện tối đa để phát huy năng lực của bản thân. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ, tiến độ công việc được hoàn thành nhanh hơn. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc,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 của tuổi thìn. Trong ngày được cục diện ngũ hành tam hợp, thân tý thìn trợ mệnh, người tuổi thìn như được mở mang đầu óc hơn hẳn thường ngày để đưa ra nhiều sáng kiến táo bạo, nhưng tính khả thi rất cao. Hầu hết ý kiến bạn đưa ra đều nhận được sự đồng thuận rất cao của tập thể. Ngày này, công việc nếu được thay đổi phương hướng kế hoạch sẽ tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ. Hãy thử làm mới những thứ theo lối mòn cũ kỹ, điều đó vừa giúp tạo ra cảm hứng làm việc cho mọi người, vừa giúp tăng giá trị công việc. Tuy nhiên trong ngày cũng gặp thổ thủy xung khắc, chuyện tình cảm của người tuổi thìn lại gặp nhiều gặp gành. Dường như bạn đang đánh giá mối quan hệ của mình với người ấy một cách khá cứng nhắc, chưa rõ điều đó là tốt hay không. Nhưng chuyện tình cảm thì hãy ưu tiên sự lựa chọn của trái tim. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, đầu óc mở mang, đưa ra nhiều sáng kiến táo bạo. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, ý kiến đưa ra nhận được sự đồng thuận cao,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 nhưng bạn vẫn cần có sự từ chối dứt khoát khi nhận được những yêu cầu hay lời nhờ vả quá mức từ người khác. Việc ai người ấy làm, đôi khi hỗ trợ một chút nhưng không có nghĩa bạn có nghĩa vụ phải làm thay phần việc của ai đó, trong khi đối phương nhởn nhơ ngồi chơi. Ngũ hành xung khắc tác động lại gây ra nhiều bất lợi cho chuyện tình cảm của những chú rắn ngày hôm nay. Hãy lắng nghe tiếng gọi của trái tim và đưa ra lựa chọn hợp lý trong thời điểm hiện tại, nếu như lý trí không mách bảo bạn phải lựa chọn ra sao. Câu quyết cho các tuổi tỵ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 nếu muốn công việc thành công. Thực tế bạn khá dễ mất bình tĩnh, trở nên nóng nảy và để cái tôi của bản thân che mờ lý trí. Những hành động cảm tính người tuổi ngọ không được khuyến khích khi trong ngày hung vận khá lớn như thế này. Bạn nên tính toán thận trọng, vận dụng những kinh nghiệm bản thân đã tích lũy thay vì đưa ra quyết định trong lúc sốc nổi, bốc đồng. Với việc thủy hỏa xung khắc, con giáp này cũng được khuyên nên nhún nhường hơn trong mối quan hệ tình cảm hiện tại. Việc hơn thua tới cùng với người yêu mỗi khi xảy ra tranh cãi thực tế cũng không lại cho bạn cảm giác thoải mái gì, vậy thì đừng để nó trở thành nguyên nhân phá hỏng hạnh phúc của mình. Câu quyết cho các tuổi ngọ Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, cần có thêm sự mềm mỏng khi trao đổi công việc. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, chớ nóng nảy, để cái tôi của bản thân che mờ lý trí. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, những hành động cảm tính không được khuyến khích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 ngày 12 tháng 4 năm 2023 của tuổi mùi. Bước sang ngày mới, do chịu ảnh hưởng của hại thái tuế, người tuổi mùi nên tập trung vào cái mình có thể làm tốt và để mọi chuyện tiến triển tự nhiên. Đừng cố ép buộc hoặc bẻ hướng công việc theo ý kiến chủ quan của mình. Khoảng cách từ ý tưởng đến thực tế không đơn giản như bạn nghĩ. Cũng trong ngày này, bản mệnh sẽ cảm thấy rất khó có thể đưa ra những quyết định quan trọng liên quan tới công việc hoặc những vấn đề tài chính. Tuy nhiên đây là điều bạn cần phải làm thì hãy mạnh dạn lựa chọn. Những lời khuyên của người có kinh nghiệm sẽ giúp bạn củng cố niềm tin. Về tình cảm, sẽ có những lúc bạn và người ấy cảm thấy gắn bó với nhau đến mức không từ ngữ nào diễn tả được, nhưng cũng có những lúc hai bạn lại cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách vô hình không thể nào xóa bỏ được. Vậy thì hãy thử trao đổi rõ ràng với nhau xem sao. Câu quyết cho các tuổi mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, nên tập trung vào thế mạnh của bản thân,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 bạn cứ mạnh dạn đề xuất, khả năng được chấp thuận khá cao. Con giáp này đang có nguồn cảm hứng tràn đầy sáng tạo. Điều này rất có lợi cho việc tìm kiếm bước đột phá cho công việc mà bạn đang đảm nhiệm. Vì thế hãy tận dụng cảm hứng đó vào một việc gì đó cần những ý tưởng đột phá hoặc dùng nó để cải thiện một dự án cũ nào đó đang đi vào bế tắc. Công việc suôn sẻ, kéo theo tiền bạc rủng rỉnh, bạn đang có nguồn thu nhập khá tốt và đều đặn. Chuyện tình cảm êm đềm cũng giúp bản mệnh thêm hăng hái phấn đấu, theo đuổi mục tiêu của mình mà không bị bất cứ điều gì níu chân. Câu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, có thể mạnh dạn đưa ra đề xuất cho công việc. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, có nguồn cảm hứng tràn đầy sáng tạo. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ, có thể tìm ra bước đột phá cho công việc hiện tại. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc, có thể cải thiện một dự án cũ đang đi vào bế tắc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 người tuổi dậu bị cục diện tương phá án ngữ, nên bạn sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối và xui xẻo ập đến. Các mối quan hệ công việc cũng tồn tại nhiều khúc mắc. Đồng nghiệp gây khó dễ, khách hàng cháo trở, hàng loạt vấn đề xảy ra khiến bạn sứt đầu mẻ chán. Cạnh tranh ở thời điểm này cũng tăng cao. Việc làm ăn buôn bán có thể vấp phải những chiêu trò chọc phá của đối thủ. Hàng hóa lưu thông kém, lợi nhuận chững lại. Bạn không thể giải quyết tất cả vấn đề một sớm một chiều, vậy nên hãy cố gắng tháo gỡ từng hạng mục một. Kim sinh xuất cho Thủy cũng khiến chuyện tình cảm lứa đôi ngập tràn nguy cơ đổ vỡ. Hai bạn ở bên nhau thời gian hòa hợp thì ít mà tranh cãi thì nhiều, chiến tranh lạnh thường xuyên xảy ra. Tình yêu ban đầu dần bị thay thế bằng cảm giác mệt mỏi và áp lực khi ở cạnh nhau. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, phải đối mặt với không ít rắc rối và xui xẻo. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa,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 Đây cũng là thời điểm bạn nên chú ý hơn đến những khoản thất thoát về tiền bạc. Việc chi tiêu không theo kế hoạch dù có thể đem đến cho bản mệnh cảm giác thoải mái khi được tận hưởng thành quả từ nỗ lực của mình, song cũng có thể khiến bạn gặp khó khăn trong tương lai khi không có khoản dành dụ. Trong chuyện tình cảm, bạn nên nghiêm túc xem xét việc cân bằng giữa thời gian làm việc và thời gian dành cho bản thân, gia đình cùng những khía cạnh quan trọng khác của cuộc sống. Dành thời gian quan tâm tới gia đình sẽ giúp mối quan hệ luôn thân thiết và gần gũi câu quyết cho các tuổi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, thêm phần quyết đoán khi giải quyết công việc. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, giải quyết gọn gàng vấn đề tồn động từ trước đó. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, nên chú ý hơn đến khoản thất thoát về tiền bạc. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, cần có khoản tiền bạc dành dụng cho tương lai. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, cần cân bằng giữa thời gian làm việc và cho gia đình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 nguồn thu chủ yếu đến từ các hạng mục kiếm thêm, chứ không phải thu nhập chính. Công việc kinh doanh hoặc các nghề tay trái đang đem lại cho con giáp này khoản thu nhập ổn định, giúp bạn trang trải cuộc sống dễ dàng hơn. Đường công danh, sự nghiệp trong ngày cũng không có gì phải lo lắng. Kế hoạch diễn ra tuần tự và nhất quán, theo đúng những tính toán của con giáp này. Thông qua đó bạn có thể dễ dàng xây dựng được uy tín của mình trong tập thể. Về chuyện tình cảm của người tuổi hợi trong ngày thứ tư này cũng ít biến động, nhưng cũng có cặp đôi có những lúc rơi vào tình trạng lạnh nhạt, hờn dỗi. Một buổi hẹn để hâm nóng tình cảm là điều cần thiết vào lúc này. Hãy lên kế hoạch tạo bất ngờ cho người ấy đi nhé. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, có thêm thu nhập từ việc kinh doanh tay trái. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, tiền bạc dư giả, trang trải cuộc sống dễ dàng hơn. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc,